phải kiên cường hay đơn giản là ta chẳng bình thường ngày cậu sẽ hiểu tớ tình cậu thế nào tớ tình cậu thế nào tớ tình cậu thế nào